lên em ơi lên lên diện nó thằng bác giật thế nhỉ sao đây dày thua rồi bực thế nhỉ muốn chơi game ấy thì phải chơi em này này nó mới đã mấy em cùi bắp chơi chối lắm sau đây mình các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc máy này nhá Và đây chính là chiếc laptop gaming của hãng MD có tên là GE63 8RE. E. Một chiếc máy mang thiết kế nó không phải là quá chăm chút như dòng GS nhưng vẫn cho ông ta một cảm giác cầm nắng khá là cao cấp. Mặt sau là polycarbonate được phay xước, cảm giác chắc chắn cùng hai dải đèn LDB rất thu hút ánh nhìn. Khung của máy được hoàn thiện từ nhựa. Tổng thể thì nó khá chắc chắn nhưng không cảm giác hoàn thiện cao như nhôm nguyên khối, những chiếc Razer hay Asus Zephyrus. Máy cân nặng vào khoảng 2,5 kg một mức cân nặng chấp nhận được chứ không hề là quá nặng. Máy độ dày vào khoảng 3 cm nhưng được vát mỏng từ phía sau về phía trước tổng thể chung một chiếc đuôi của siêu xe và hoàn toàn có thể bỏ vừa chiếc ba lô 15 inch. Cổng kết nối của chiếc máy này thoải mái cho mọi hoạt động của các game thủ với 3 cổng nối USB chuẩn A 3.0, một cổng USB Type-C có hỗ trợ Turbo 3 cho đến cổng kết nối HDMI, cách đọc thẻ nhớ cùng hai jack Audio 3.5 có hỗ trợ Audio in và out một cách tốt hơn. Nó đủ để bạn không phải mua thêm bất cứ một cổng chuyển đổi nào để chơi game cả. Chia sẻ dữ liệu hay xuất tín hiệu âm thanh, hình ảnh ra thiết bị khác đều rất tốt. Nó có thiếu chăng chỉ là những cổng kết nối chuyên biệt, những cổng kết nối cao cấp Alienware Connector hay dock của máy Business mà thôi. Là một chiếc máy laptop gaming thì dĩ nhiên bàn phím của máy cũng được chăm chuốt để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. Bàn phím series của máy là bàn phím LDB dạng chiclet truyền thống và có bàn phím số giúp chúng ta khá nhiều kể cả trong học tập làm việc hay là chơi game. Phim khoảng cách được bố trí khá là hợp lý. Hành trình của phím lên đến 2mm, vừa đủ chuẩn cùng chiếc bàn phím có khả năng phản hồi tốt các thao tác gõ của mình hàng ngày hay chơi game trên đó. Duy chính một điều là layout đã bỏ phím Windows phía bên trái để chúng ta không bị nhấn nhầm trong lúc chơi game. Đây là một điều các bạn mới sử dụng sẽ phải làm quen với nó. Hệ thống đèn của bàn phím công nghệ của Stevie rất sáng. Khả năng tùy biến cũng đủ để làm hài lòng một số người khá khó tính. Tuy nó chưa sâu chroma trên thiết bị Razer, có điều độ sáng của bàn phím có thể gây mất tập trung chúng ta khi sử dụng. Đánh giá của mình về loa của chiếc máy này thì cũng được trang bị khá đầy đủ và rất hoành tráng với 4 loa gồm hai loa chính và hai loa sub có công suất lên tới 6W. Âm thanh cho ra chất lượng ấn tượng, to, chắc và đủ âm trầm cũng như âm cao. Nó hơn hẳn những chiếc Ultrabook cùng tầm giá hoặc những chiếc máy giá rẻ mà các bạn đã được sử dụng qua. Mình có một đoạn nhạc sau đây sẽ mở để các bạn cùng trải nghiệm xem nhé. Màn hình của chiếc máy này là kích thước 15,6 inch. Nó sẽ ưu tấm nền TN cùng độ phân giải là Full HD. Bạn đã thắc mắc tại sao là chiếc máy này chỉ sử dụng tấm nền TN thôi? Đơn giản, hiện tại trên laptop ít có nhà sản xuất nào sản xuất tấm nền IPS có tần số quét lên tới 120 hay 144 Hz cả. Để đảm bảo tần số quét hay khả năng làm tươi màn hình thì chúng ta lại buộc phải hy sinh góc nhìn rộng đi. Qua trải nghiệm chơi game của mình thì nó bứng hầu hết các nhu cầu chơi game phổ thông hiện tại, nhất là những tựa game FPS Full HD với khoảng cách 50cm thì mình không thấy bất cứ hiện tượng rỗ nào hình ảnh nào cả. Độ sắc nét thoải mái mà không gây khó chịu cho người dùng. Độ sáng tối đa của máy đạt ở mức 317 nit. Nó không phải là con số quá cao nhưng cũng đủ để đánh bại hầu hết các sản phẩm gaming trong tầm giá. Sử dụng thoải mái trong môi trường có ánh sáng không phải là quá mạnh. Về cấu hình thì chiếc máy này sử dụng chip Intel Core i7 8750H, số nhịp là 2.2 GHz, tối đa có thể lên đến 4.1 GHz, RAM 16GB DDR4 có khả năng nâng cấp tối đa lên đến 32GB các Nvidia GTX 1060 6GB GDDR5 cùng với 256GB SDM2 và một cứng 1T HDD thì nó thoải mái cho hết các tác vụ của các bạn cùng chơi game hàng ngày của chúng ta. Qua bài test như Steven R15 thì mới đạt 174 điểm đơn nhân và 1165 điểm ở đa nhân. Còn qua bài test game như Dota 2 ở Ultra Setting ở độ phân giải Full HD thì mới đạt 120 fps và CSGO Ultra Setting cũng ở Full HD thì mới đạt 170 fps. Nhiệt độ trung bình của máy khi chơi game đạt 80 độ C ở chế độ 3 lamp và 75 độ ở chế độ gaming Boost của máy. Tiếng quạt của máy khá ồn ào ở chế độ cooling nhưng nó không hề gây khó chịu hay mất tập trung chút nào cả. Còn lúc bình thường thì nó luôn yên tĩnh và rất mát mẻ. Tổng kết lại với khoảng 30 triệu đồng thì các bạn có thể sở hữu một sản phẩm laptop là 15 inch có khả năng hiển thị tốt, thiết kế phù hợp với chơi game tần số quét lên 120Hz, cấu hình mạnh mẽ cùng khả năng nâng cấp tối đa phần cứng. Bạn nghĩ thế nào về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình. Và video của mình ngày nay xin phép được tạm dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.